để mình biết là à, qua cái mùa ờ, chiến tranh lũ lụt covid mình không có bị à, gọi là stress là cái gì ta tinh thần căng thẳng và mình biết được mình sẽ có một cái tương lai cực kỳ sáng lạng còn nếu mà mình không biết mình có tương lai sáng lạng khi Phật như lại xuất hiện một tương lai sáng lạng nước gì giàu có đúng không thì hôm nay là hiện Covid thì biết bao nhiêu người tuổi trẻ bảo nó hôm nay nó biết là giống những đi đường cụng nổi loạn thì sao nhờ chú nói cho nên Việt Nam mấy con dám tu tập không nổi loạn bệnh đại ca nó cảm ơn mình bọn nó ghen tức ở tại vì thiếu thì ủng hộ Hồi xưa ví dụ mỗi tháng thu hoạch được 300 nghìn đô của biết nhiều Phật tử thế giới Hôm nay có kiệt dốt rồi lên nó chót Cái này mở ra tránh kiếm à, thu hoạch xuống còn có ba chục nghìn đô mất mất từ nhiều quá nên hơi, hơi giận kiệt chị đó làm gì mấy, mấy vị nó giận gì đâu thì muốn chắc từ bi không có kẻ thù nha chị không kẻ thù y nguyện nói nằm mơ thấy chú mừng muốn chết thật sự trong cái vui vui đó mà cái nạn gì đó cứ kêu thiên tính kiệt thì cái trong linh cái gì sẽ bay tới để giúp cái gì đó là thật có nhiều người được cái đó mà kiệt kiểm chứng là trên là trên nói thiệt chị không phải là một chị đâu vậy nó gì có nhiều lắm thì cái gì cứ thử đi kiệt làm từ bi mà ai cầu cứu gì giúp thì có một uh, à, fan bán uh, chợ gì ở trên kia nhà hàng gì đó ế ế cái uh, cái chỗ có hội hộ địa uh, thờ hộ địa anh trước tôi nói là uh, ngày tôi là đại tờ tôi mang họ thiên tôi quen với anh thiên Nguyễn kiệt ở trên mạng à, sư phụ tôi trời ơi tóm ngủ nằm mơ thấy hội thổ địa ông thổ địa làm cho đắt lên liền tự nóng quá trời lời cũng có nghĩa là <laughs> cỡ nào cũng mấy vị sẽ gia hộ những người thành tâm nhưng mà bề ngoài người thế gian thì không có uy tín thì không có quyền lực cũng chẳng có trên này một mình với một cái điện thoại cũng không có ban đệ cũng không có người gạt đều co cũng không có ờ, ai sau lưng hết nhưng mà chỉ có tất cả các đơn vị trên trời và đồng thời bên chỗ vi thì có rất là nhiều người gia hộ kìa trong đó có tất cả những vị thổ thành thổ địa ở ngay nơi nhà của vi ở nữa đó nhưng mà phải thành tâm thấm với ngài nói này hơi cao siêu mà thiệt á về trên núi chấm lên đồng nhập cốt như cái chợ không ai quản luôn anh ơi thanh niên mình nói tại vì những người mà có linh chân có điển thì diễn viên là họ là có thành thông thì những người đó biết Phật Di Lạc sắp xuất hiện kiệt sắp về núi cánh đúng không thì cho nên họ gom về đó để họ chờ họ chờ Đức Thầy xuất hiện nhập động mà có thiệt nha quý vị mọi người nghe được không không không quý vị này có nghe em thanh được không nghe được không quý vị không biết tiếng còn nghe được không vậy ok cảm ơn nghe được Nó nguyện nói chú làm ơn ghi âm cho đại chúng làm làm gì làm âm báo à âm báo nam mô a gì đà phật âm báo là gì con để nhắc nhở mọi người được không chú ghi âm tất cả các clip này ở ngoài kia tất cả các ai mà muốn có công đức được các chị gì khen thì cứ lấy clip của kiệt mà khúc nào kiệt nói hay hôm nay kiệt nói livestream thì chàng giang đại hải nó nhiều quá người ta đâu có nghe kiệt nhưng mà kiệt cũng đâu có rảnh đâu mà ngồi chọn lại khúc nào hay khúc đó ở ngoài kia ai lấy uh, clip kiệt lựa cái nào hay em để cho ta dễ nhớ thì cứ cứ việc làm cái kênh rồi cứ việc lấy clip của kiệt để mà có công đức đó là tốt đâu có gì đâu vì đâu có cản cái đó đâu nên làm vừa được uh, tiền của youtube nữa thiên minh tiến nói trên tiktok có mấy người cắt clip ngắn chú gì cũng được ok cũng tốt Danh Dương nói chú giải thích mẹ quan âm khác mẹ yêu trì đi chú Mẹ Phật Bà Âm với mẹ Phật Duy Trì là một Điểm là một Cả Đức ờ, Phật Bà bên ờ, Công giáo Đức Mẹ Maria cũng là vậy thôi Một Không có khác gì hết nha Tại mình không được điểm là cái gì là thành thông Đâu có đâu có khác nhau gì đâu đọc chú của mẹ đó quý vị muốn đọc chú tiếng việt cũng vậy án chiếc là chủ lệ chuẩn đề ta bạ hay là quý vị à, đọc nguyên câu thì thể thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cưu tri ngã kim sinh tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi tùy gia hộ nam mô tác đa nẩm tam miệu tam bồ đề cưu tri nẩm đát điệt tha án trước là chủ lệ chuẩn đề ta bạ đó là chú à, của phật mỏng hoặc là quý vị thường việc đọc á là việc đọc ôm tha rê thu tha rê thu rê sa ba thì kiệt đọc bằng tiếng phạn tại mẹ bên tây tạng là rintara thì những vị cao tăng của ra tây tạng đó mỗi lần mà, khấn mẹ đó là ngồi thiền đó họ quán chiếu mẹ thì cách ngồi thiền á mà đạt thần thông mà mở nhãn đó cái cách ngồi thiền ngày xưa việc chỉ mà quán chiếu mỗi giờ mỗi giờ trên mạng có là cho người bình thường còn mở thần thông á là mình quán chiếu như vậy à, bắt ấn nào cũng được tam muội hay là ấn à, ấn của mẹ cũng được hoặc rồi mình đọc cái câu thần chú đó um tha rê thu tha rê thì mình quán chiếu cái khuôn mặt của mẹ là này khuôn mặt mẹ mẹ trái tim của mẹ là lòng từ bi thả ánh sáng phủ lên đầu của mình nó nhiều màu nghe màu đỏ là mẹ nghiêm khắc là màu trắng từ bi đi màu vàng đi màu trắng đi mình cứ tưởng tượng màu trắng với khuôn mặt của mẹ lên đầu của mình mà thẳng lưng hít thở đều đặn nha phải theo dõi hơi thở nữa là và đồng thời uh, quán chiếu cái ờ, cái luồng ánh sáng đó nó xuống cái đầu rồi xuống cái trái tim của mình cứ nghĩa là tâm truyền tâm mà khi mình tưởng là mẹ tới đó nghe tại vì trong đạo phật ờ, mật tông nó màu nhiệm thì cái đó là lối vào ngồi thiền của kiệt thì quý vị cứ ngồi thiền thì có sẽ có một ngày quý vị sẽ mở thiên nhãn thông bằng cách đó còn quý vị mà không có suy nghĩ động tác đó mà suy quý vị cứ ngồi cũng được miễn sao mình đừng có bị hung trầm nhưng mà cách tất cả những thầy tây tạng đó là đa số là cũng giống nhau thì quý vị cứ uh, thay vì mình nghĩ một động tác mắt nhìn mũi mũi nhìn đúng thì cũng vậy thôi có một ngàn cách ngồi thiền nhưng mà cách của kiệt á là mình vừa nhớ mẹ mình mình vừa có luồng ánh sáng của mẹ mình truyền lên trên cái trí tuệ của mình rồi xuống cái tâm của mình là mình thấy vui an tâm ma quỷ nó tới đâu dám tới tại trong đầu của mình có mẹ là mẹ đứng bên mình đúng không đó là cách đó rồi từ từ quý vị sẽ mở thiên nhãn thông ra quý vị hoảng hồn quý vị thấy có một triệu con ma đứng đầy đường đó, có con đứt đầu có con à, có con nó cười cái nó le cái ăn đó quý vị cho nên tốt nhất đừng mở để khỏi thấy nó để mình đi qua nó nhóm đi vô gió vậy đó còn hơn là mình gặp nó cái mình né né né tại mấy lần kiểu đi chơi với mấy à, <laughs> mấy ông thầy có thành thông á kiểu có quen nhiều thầy có thành thông lắm đi ban đêm cái đường sidewalk của ta ở đây nè ở dưới bãi biển gần San Jose ổng không đi mà ông cứ né cái ông đi xuống cỏ đi né lại biết sao tại mấy con ma chiều nó cũng nập nợn đầy ở ngoài ở ờ, ngoài bãi biển á rồi à, đứng đầy nó cũng như mình thôi họ sinh hoạt cũng như mình á không khác gì hết thà mình khỏi thấy khỏe nhưng mà mình phải có một cái loại thần thông cảm ứng thần thông cũng là dạng vậy nhưng khi tu tập đạo phật mình không có mong cầu thần thông nhưng mà nó tự nhiên nó có nha thì người ông giáo họ có hiểu cho nên đầu của clip này thì có nói là à, thành thông là người ông giáo cần phải hiểu và phải cần hiểu có linh hồn chuyển thế là cái nghiệp mang thân này qua thân kia chứ không phải cả đời tôi ăn thịt chó rồi cả ông ờ, rồi đến ngày á, tôi chết cái chú cho tôi về cõi vĩnh hằng nữa đó không có vụ đó đâu quý vị